nên ờ, là chiều hôm nay thì Nghĩa Châu cũng đã à, tổ duyên lành về với Hoàng Ngôi Tâm Bảo à, chùa Xuân Quang và để à, ừ, xem qua ngôi tâm bảo thì giờ đây thì nghĩa châu cũng là mời quý anh chị quý cô bác cùng nghĩa châu để tham quan qua ngôi chùa ngôi tâm bảo của uh, chùa xuân quang. dạ kính mời quý anh chị cùng uh, nghĩa châu ạ dạ đây thì uh, cũng uh, chiều nay thì uh, nghĩa nhóm thiện nguyện Hoa Từ Bi cũng đã nhận được cái một thư mời của à, của chùa Xuân Quang gửi đến rằng mời ngày ngày 3 tháng 3 thì à, sẽ chùa sẽ tổ chức một cái lễ <clears throat> đồng đồng thổ để sai là cái ngôi tâm bảo thì đây cũng là mời quý anh chị thì ngôi chùa à, của Xuân Quang hiện tại thì à, trú tại Bình Trung thì à, trước đây thì cái ngôi <clears throat> ngôi chánh điện của chùa thì cũng đang còn uh, uh, máy tranh đây quý anh chị cùng uh, theo dõi mấy chùa ừ. như là Phật. dạ giờ Phật dạ thưa chú dạ chú là là, là, là Phật tử của chùa hả à, chú là làm bên cung của dạ. chú thì uh, có thể là cho con uh, hỏi về cái ngôi chùa của mình à, thì à, tại lạc vào đây là được à, bao nhiêu năm rồi chú à, cái ngôi chùa này hồi trước đến giờ là xây dựng hồi năm 46 giờ dạ dạ năm 46 ờ, giờ mà chú thì uh, mới xuống đây làm uh, công của uh, công của được cỡ uh, gần năm rồi dạ à, gần uh, năm rồi thì uh, nó cũng uh, nam mô di đà phật cũng gặp là phước đức của thầy dạ. đó là trừ chú xuống đây cũng là theo cái tâm nguyện để dạ. giúp thầy dạ à, thế thôi à, rất là chú cũng ờ, có cũng mong à, ờ, các đồ hữu gần xa các nơi về phò hộ cho thầy để xây dựng cho cái ngôi chùa tâm bổ dạ. à, để cho nó đồ hoàng để cho các à, Phật đồ họ nương tựa để cho nó an lành yeah dạ, rồi. Okay. Đó, là tâm nguyện của chú rồi. Dạ đứa yeah. chú tới đây là cũng không có gì cũng có cũng có cũng như con thôi yeah. Dạ. cũng một phần ta tráng để ờ, tới đây để làm công của thôi yeah. Dạ. cũng xây dựng cho thầy thôi cái tâm nguyện của chú để trả công đức mà yeah. Dạ. làm công đức rồi yeah. thì ờ, nhờ của chú ở đây xa ờ, không ở à, nhòi chú là xa lắm ở tận cái núi kia ở tiên phước nhà nhờ chú ở tiên phước à, tiên chú, phước về um, à. thì chú xuống đây chú công quả à, công quả để à. làm cái nguyện vọng của mình để trả bớt cái công đức của cái tội lỗi của mình dạ à, để rửa bớt cái tội đi thì trừ rứa mình không còn gì ai hết còn mình mẹ và em nữa dạ à, rứa trừ mình có tâm nguyện là về với lại cái cửa Phật dạ. để nương tựa nơi cuối cùng cũng có uh, nhờ thầy à, rất là mình cũng nương tựa thầy để cái thầy trò với nhau cùng với nhau nương tựa để qua ngà dạ. à, yeah. trò nhờ thầy thầy nhờ trò yeah. Dạ. để chia sẻ qua ngày đó thôi yeah. Dạ. và và trước mắt là thầy nhờ trò mà trò nhờ thầy mà cũng nhờ các nơi đồ hữu xa gần cộng động viên hay là cái gì để có một cái bàn tay nâng đỡ để giúp đỡ để cho thầy yeah. Dạ. à, và để tổ được một cái ngôi chùa để cho nam mô di đà phật để cho bà nương tựa đó yeah. Dạ. nam mô di đà phật cũng nhờ các độ hữu gần xa có cái bàn tay mở rộng để uh, từ bi để giúp uh, đỡ cho thầy để lên được cái ngôi tam bảo nam mô di đà phật dạ yeah, mô phật dạ, dạ. về chờ chú có thể dẫn con đi đó, dạ, thì dạ. về mình tặng dạ dạ đây là à, đây là một à, nhà của các vị à, nhà linh dạ. à, nhà, đây là nhà linh dạ. à, đây là cái à, tâm bảo là hương hữu của thờ là coi một cái chánh điện để cho các vị à, à, bò đồ ấy các vị ở dạ đây là cái ngôi tâm bảo, tâm bảo. để thờ bà tâm bảo à, ha dạ. dạ rồi ở công viên của mình là đất là tầm khoảng là bao nhiêu qua à, mét vuông để thầy biết phương à. thì à, đó là thầy sổ thì thầy à, ông biết chứ là có người ở đây lời chú cũng biết được dạ dạ à, hiện tại là đây là nhà linh đứng gần cho xíu nha gần gần cho xíu dạ. xóm này à, ơn kính thưa quý anh chị thì đây là cũng uh, ngôi cơm bảo của chùa thì sắp tới là sẽ À, khởi công à, khởi công ở miếng đất trắng hồi này thì uh, hiện tại là cái ngôi tâm bảo của chùa xung quanh thì cũng chưa có nên tạm thời uh, đã thầy đã xây dựng về ngôi chùa tranh ở đây để uh, thay vì cái ngôi chùa tranh nên là là một cái ngôi tâm bảo tam bảo để cho đồ dạ. hữu đồ đó dạ. có nơi để sinh hoạt còn đây là cái nhà nhà linh nhà linh dạ mời cô chú để tiếp tục đi tham quan ở phía chữ nhà e, e. Yeah. Dạ. đây thì à, ngôi nhà chùa Su Gon thì cũng đang còn thiếu nhiều nói trong mà chỗ nghỉ ngơi của quý thầy cũng chưa chưa được không trân cho lắm nhà, dạ, nhà vệ sinh thì à, nó thấy được dạ bổ đồ cơn bổ nó bay rồi nó thấy ủa nhờ cái này nhờ vệ sinh mình cũng đắt, lại đi đó hả đây đây bên bên bên đây chú dạ đó. cái nhỏ này bay hết rồi dạ đây là cái nhỏ cũng bay rồi bay hết rồi chú đó à, trời <laughs> ơi đây ờ, quý vị ờ. cũng thấy cái này là cái cái cái cái, cái bồn tắm của thầy nói chung là có một có tôn ở phía đây mấy mấy mấy tôn thì cũng không có dạ <laughs> đây cái nhỏ cũng không, có tôn cũng rất chi là sơ sài đây vinh chị nó cửa ngõ rồi rất ừ. nó cái ờ, cửa thì cũng chèn trời nó cái này hư hư hư dạ nó ừ. lấy ông nọ bà kia hết nữa à, nói chung là những cái mà đây là tàu hỏng <laughs> dạ còn những cái cửa đây là nhà vệ sinh nhưng mà Đấy. À. Đây là cái nhò cái này là không bật ra là nhò đây là là nhò của ờ, của cốc đùi của ờ, cây tổng nghĩ mà trời là trời cái là bỏ à, để đồ, đồ đó đồ của thầy cũng đồ không có tủ mà treo à, không có tủ treo dạ à. xong rồi đây là, là cái, cái, cái, chế đây là cái, cái khu của ờ, dạ con thưa chú dạ, dạ con đây là cái khung của ờ, cấp đồ hữu là sinh hoạt dạ để ờ, đây là ban hữu của ban hữu dạ đây là, là, là chỗ ngủ của dạ. các chú đường hữu hả dạ để trực dạ. đây dạ dạ, dạ. còn đây là phòng của của chú của, của chú là là, là, là đệ tử của tài đó à. rồi, rồi à, phòng ngủ của đệ tử của của, thầy, của thầy. À. À. cũng chặt thầy đó đó đó nhà dạ. thì à, con cũng à, tới đây thì cũng đã à, tham quan qua cái ngôi tam bảo chùa xung quanh thì con cũng với cái tinh thần cũng là người con của phật tử nên con cũng à, nhận được cái cái cái cái cái thư mời của của, của chùa thì à, chiều hôm nay thì con cũng à, à, tranh thủ về cái cái về ngôi, ngôi tâm bảo của à, Xuân quân trước thì định lễ sau thì à, tham quan qua cái ngôi chùa thì được biết thì cái ngôi chùa của à, của Xuân Quân thì sắp tới thì sẽ có đồng thổ à, làm lại ngôi tâm bảo thì con tới đây để tham quan qua để con cùng à, uh, sẽ đem cái video này uh, con sẽ up lên mạng thì cũng là quý anh cũng mong muốn là các quý anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước thì các quan tâm về các ngôi tâm bảo thì uh, xung quanh thì có thể là cùng uh, nhóm thiện nguyện hoa từ bi uh, của ít đồng nhiều uh, cúng dường ngôi tâm bảo dây gieo duyên bán viên gạch viên ngúa để uh, cho các ngôi tâm, ngôi tâm bảo chùa xung quanh sớm được uh, thành tựu viên mãn Ừ. Dạ. với đạo Phật dạ. Thưa chú cũng không có ờ, làm gì hết đây trước mắt là chú là cũng là làm con của cũng có là Nam Mô Di Đà Phật rồi là tới đây là cũng cháu tới đây là cũng có cái duyên rồi là ừ. cũng cầu mong so các cái đồ hữu gần xa có cái vòng tay ra vòng tay lớn để mở rộng để cho đưa cho cái tâm bảo của tài ờ, cái chùa cho nó được ừ, an lành thanh tịnh rồi, dạ. rồi ờ, nhanh chóng được để cho các vị để nương tựa rồi dạ. nam mô di đà phật thì cũng là rất mong à, quý mạnh thường quân quý cô bác gần xa thì cũng không quan tâm về ngôi tâm bảo của chùa à, xuân quang thì à, à có thể là gieo duyên à, giúp đỡ một à, chút tình tài để à, sai cái ngôi tâm bảo để cho cho bà con các cô chú phật tử và à, ở khu vực à, à, thôn sông trong hả sông này là ờ, sông đồng sung à, ờ, đồng sung được uh, ờ, nương tựa về các ngâu tâm bảo để tu tập và niệm phật a di đà phật tôi cũng uh, lần cuối cùng tôi cũng cầu mong nam mô di đà phật rất là có từ đá lòng của tôi tôi đã hy sinh cả một ừ, quãng đời tôi còn là tôi hy sinh vì cho thầy vì cho chùa vì tất cả cho cái ngôi tâm bảo Bây tôi cũng xin cầu mong cả nước đều có cái vòng tay lớn để mở rộng để nhân ái để đưa cho cái ngôi tâm bảo để cho nó được đồn hòn đó nè nam mô a di đà phật yeah, dạ, a di đà phật yeah. Ừ. Dạ.